Xin chào anh em nhé cái ờ, video này tiếp tục ờ, giới thiệu cho anh em về những cái bộ hồ tài xỉu mà bên tôi làm cho anh em và những cái bộ hồ tài xỉu này thì anh em ờ, đi lắc tài xỉu thì nó có cái hiệu quả cao và có những cái tỷ lệ chiến thắng cao thì cái bộ hồ tài xỉu này thì anh em có thể lắc tài lắc xỉu hay là anh em có thể lên tài xuống xỉu theo ý muốn Đấy, giữ cầu Đấy, giữ cầu tài hay là cầu xỉu thì là anh em có thể giữ được khoảng 7 đến 80 phần trăm thì cái cách lắc như thế nào thì uh, khi nào mà anh em mua hột ấy, ấy thì uh, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc và sẽ gửi cho anh em cái video mà hướng dẫn cho anh em cái cách lắp của cái bộ hồ tài xỉu này nhé thì tiếp theo vào đây tôi sẽ nói cho anh em qua về cái bộ hồ tài xỉu này Đấy, xem là cái bộ hồ tài xỉu này nó có đáp ứng đủ nhu cầu của anh em khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắp hay không nhá Đấy, thì cái bộ hột này là do chính tay tôi làm tôi là sơn tài xỉu ở bến xe miền Tây nhá đấy thì anh em nào mà có cần những cái bộ hột tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cứ ờ, lên cơ sở hoặc là anh em có thể alo cho tôi qua hai số điện thoại trên màn hình thì tôi sẽ tư vấn cho anh em thì bên tôi cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu mà để anh em đi lắc cái nó đạt hiệu quả cao nhá đấy và rất là đa dạng hột đây rất là nhiều hột cho anh em để cho anh em lựa chọn nhá đấy rất là nhiều hột nói chung là bên tôi là chuyên cung cấp những cái hột tài xỉu cho anh em đi lắc cái nhé mà hoàn toàn không tang 100% trăm không tang cho anh em thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ à, test cho anh em xem là cái bộ hột này nó đi như thế nào và cái cách lắc của nó có thực sự là hiệu quả cho anh em đi lắc hay không nhé Đó, đây à, đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc Đấy, bộ tài xỉu tam sắc mà bên tôi làm cái bộ tam sắc này nó khác so với cái bộ thường đó chính là cái mặt tam của nó à, do chính tay tôi làm nên là cái mặt tam của nó tôi sẽ đánh này, ờ, tôi sẽ đánh dấu sắc như thế này à, tôi sẽ đánh dấu sắc nhé còn à, cái bộ thường thì là cái con tam của nó nó sẽ thành dấu huyền nó sẽ là dấu huyền đấy thì đây con tam là tam sắc đây và cái bộ này cũng vậy đấy hột thì là bao đẹp cho anh em luôn nhé bao đẹp cho anh em Đó. bao đẹp cho anh em đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em những cái uh, thử tăng tích khi mà anh em đi sân chơi thứ nhất là anh em à, thử nam châm nam châm ok Đấy, nước muối này Đấy, nước muối ok mặt nào cũng nổi nha hột thì à, bao đẹp cho anh em Đấy, bao đi khôn cho anh em luôn hột đi tương đối là khôn nhé cái hột này là tôi đã sử dụng y lắc rồi Đấy, thấy hiệu quả thì tôi à, mới à, làm và để lại cho anh em đi lắc cái anh em có những cái bộ hồ tài xỉu hay anh em đi lắc tại vì tay con bây giờ người ta đánh rất là hay Đấy, nên là anh em cần phải có những cái bộ hột nó đi thật sự hay thì anh em mới có tỷ lệ chiến thắng được nhé đó thì uh, ngoài cái bộ hột hay thì ờ, anh em còn có thể là biết được cái cách lắc của nó nữa đấy thì cái cách lắc của nó thì anh em cứ mua cái bộ hột này thì anh em sẽ có cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó hiệu quả nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tam sắc này xem là nó đi như thế nào Đấy, thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu nó được bao nhiêu phần trăm Đấy, thì tôi sẽ lắc Đấy, tôi sẽ lắc hết cái khả năng của tôi của cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này nhé Đấy, thì uh, khi mà anh em đi lắc ấy thì à, nó sẽ có tỷ lệ đi đều Đấy, khi anh em lắc bình thường thì nó sẽ có tỷ lệ đi rất là đều đều khoảng tầm 90 phần trăm 8 90 phần trăm cho anh em nhé Đấy, vừa tai đúng không xỉu xỉu tài Đó, tài này. 8 đến 90 phần trăm nó là xỉu 334 đấy anh em thấy không rất là đều đó thì còn cái ờ, còn cái ờ, cách mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu đấy thì ờ, tôi sẽ không nói trên video thì là anh em nào mà muốn tìm hiểu thì anh em cứ alo cho tôi đấy, hoặc là anh em đi cơ sở cơ sở tôi ở bên xe miền Tây nhé tôi sơn tài xỉu đấy. thì bây giờ tôi đang ở xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé một ba năm tiếp tục giữ xỉu cho anh em này một hai bốn một hai sáu Tiếp tục một hai bốn Đó, bão tao bốn bốn một Đấy, vì trái này lên tài Đấy, trái này lên tài thì uh, cái cách mà anh em thể giữ tài hay là giữ xỉu thì nó đều như nhau thôi đấy thì anh em cứ có cái bộ hột thì là anh em sẽ có cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này đấy, đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này dành cho anh em đấy, cái bộ hột này thì là cơ sở tôi bao đẹp cho anh em bao đi khôn cho anh em đấy, và cái tỷ lệ ăn độ của nó cũng khá là cao cái video này làm đến là hết chào tạm biệt tất cả anh em